rồi Diego Jota à, hay là ờ, Konate hay là Luis Diaz còn cái đảm nhiệm được có thể đá được và ờ, những ở cái mùa giải trước Liver mà đạt được các thứ hạng cao là cũng phụ thuộc vào những cái cầu thủ này để cái quân bài dự bị của Liver nó có chiều sâu và chất lượng nhưng mà năm nay thì ờ, những cái quân Ok, uh, xin chào tất cả những em đã đến với uh, Trịnh Tấn uh, và à, chỉnh tướng soi kèo và cũng như à, chỉnh tướng bóng đá thì à, đây là cái trang à, cá nhân của mình anh em nào mà chưa có cái à, thông tin để kết bạn với mình ví dụ như là trang cá nhân hoặc là fanpage thì anh em lên gõ ở kèo bóng chỉnh tướng với liền không dấu hoặc là anh em gõ soi kèo chỉnh tướng đấy đều ra cái fanpage hoặc trang cá nhân anh em để là kết kết bạn đấy kết bạn thì à, mình sẽ kết bạn với anh em đấy, và hướng dẫn cho anh em à, đăng ký đó, giống như à, rất là nhiều anh em đấy mấy trăm anh em à, nhắn tin với mình mỗi ngày đó thì à, chỉ cho anh em cách để chúng ta à, chơi bóng nó sẽ hiệu quả hơn ở ờ, so với anh em tự chơi ở một mình à, qua thầu qua cò thì, thì à, mình cũng đã lên cho anh em rất nhiều trận đấu trong cái khuôn khổ ngoại hạng Anh à, đó là cái trận đấu giữa Man City Aston Villa, Leeds United và Man United uh, Napoli sẽ gặp Cremon để trận đấu gần nhất thì anh em xem xong nhớ để lại cho mình cái nút đăng ký kênh ủng hộ những cái kênh cũ ví dụ như là uh, Trịnh Tướng soi kèo uh, thì mình sẽ đẩy những cái mã kèo uh, Bundesliga đấy Bundesliga chủ yếu là Bundesliga với uh, La Liga uh, lâu lâu thì có Serie A đấy còn uh, cái trận cái uh, kênh uh, mình đang uh, làm cho anh em thì uh, tổng hợp uh, nhưng mà ngoại hạng Anh là chủ yếu đấy và uh, bắt đầu một cái kênh mới trong năm 2023 à, đó là uh, trình tưởng bóng đá vip anh em để lại cho mình cái nút đăng ký kênh mới luôn đấy để mình lên những cái uh, giải đấu sắp tới thì mình tách riêng ra uh, để cho anh em có thể chơi cho nó dễ sắp tới là sẽ có vòng loại world cup này đấy U20 châu Á này đó rồi uh, C1 C2 đó vân vân đó thì uh, anh em ủng hộ kênh để mình có động lực mình lên tiếp những cái giải đấu chất lượng những mã kèo ok để cho anh em có thể đầu tư chung với mình thì điểm lại ngày hôm qua thì anh em cũng ăn được rất là nhiều mã kèo đấy húp được rất là nhiều mã kèo trong khuôn khổ mình nói với anh em rồi đặc biệt là trong khuôn khổ Bundesliga đó những cái trận bóng của những cái những cái giải Đức là anh em hút hầu như là anh em hút được những cái mã rung rất là nhiều hoặc là anh em có thể hút những cái mã kèo tài đó mình nói với em ví dụ men 05 này 1899 này đó bay Munich thì à, anh em húp được cái mã rung đấy cái mã rung hoặc là anh em nằm bên cả trận anh em cũng húp đó đấy còn lại thì à, à thì ngoại anh mình nói rồi ngoại anh thì à, anh em húp ham này à, húp tài à, trận này đấy rồi à, ở à, Chelsea West Ham chúng ta hút xỉu chúng ta nằm West Ham đó ví dụ như vậy còn Arsenal đó thì à, hơi hơi hơi khó một tí đó, anh em anh em có thể gãy cái kèo Arsenal đó, ờ, nhưng đấy, ờ, nhưng anh em ăn được những cái vị tỷ số hoặc là anh em à, tổng những cái trận thắng anh em thắng nhiều hơn anh em gãy thì anh em có lãi đâu vậy thôi đó khi chơi chúng mình sẽ có những cái à, giải pháp để cho anh em à, có lãi đó thì à, à, tất cả những cái mã kèo nào mà à, mình không lên video ở những cái trận mình không lên video được thì mình sẽ cập nhật hết vào trong nhóm anh em muốn à, có cái cách chơi hiệu quả à, không phải báo trước 4 tiếng đợi đội hình ra sân hoặc là xem thế trận nó đá chúng ta vào kèo thì anh em cứ liên hệ qua Facebook của mình mình chỉ cho anh em đấy à, và tiếp theo à, những cái trận đấu trong khổ La Liga khuya nay đó Barca này Osasuna này à, những trận đấu La Liga hoặc là Serie A thì à, à, hoặc đặc biệt là Bồ Đào Nha đó, ví dụ như vậy thì à, mình cập nhật hết vào trong nhóm của mình đấy à, không thể nào mà làm hết được tất cả những cái video và tiếp theo à, vẫn là cái giải đấu hấp dẫn nhất à, châu Âu à, nhất hành tinh ngoài hạng Anh vẫn là cuộc đọ sức của Liverpool với Everton Everton vừa à, có một cái trận thắng à, rất là hay trên sân nhà trước Arsenal đang rất là hứng khởi trong khi Liverpool đang thể hiện một cái bộ mặt nhạt nhòa à, trong à, những vòng đấu đã qua từ một cái ứng cử viên vô địch và bây giờ họ phải tranh cái vé dự cúp C2 đó nói chung là C2 luôn đừng nói nó C1 thì rõ ràng à, cái trận đấu này chúng ta chơi mã kèo nào hợp lý bởi vì có rất nhiều anh em à, kết liver nhưng phong độ hiện tại rất khó đảm bảo để cho anh em đặt niềm tin thì anh em xem hết cái video này mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để anh em có nhìn khách quan chúng ta có thể vào kèo à, một cách hợp lý nhất Đấy. À, ok thì chúng ta biết là rất ít anh em nào à, có thể ngờ đỡ thời điểm hiện tại Liverpool từ một cái ứng cử viên cho chức vô địch à, bây giờ họ à, lại chật vật chảy qua từng cái vòng đấu và ở thời điểm hiện tại thì họ mới chỉ à, đứng cái vị trí à, thứ 10 trên bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu được 29 điểm ít hơn hai vòng so với những cái đối thủ đã đá sớm đó và đây là cái trận ở trận gần nhất thì họ đã để thua ở trước Wolverhampton đây là một cái trận thua thứ bảy kể từ đầu mùa đó đây là một cái con số rất đáng thất vọng so với cả mùa giải trước thì họ chỉ có hai lần để thua thôi đó và anh em để ý là theo thống kê thì lần gần nhất uh, Liver đã có chiến thắng là cách đây hơn một tháng rồi <laughs> đấy, khi mà họ đánh bại Leicester City đấy đấy gần nhất còn lại toàn hòa và thua thôi ở trong khuôn khổ của FA thì không nói rồi chỉ tính trong cái khuôn khổ ngoại Anh đấy và còn họ có liên tiếp 4 trận không biết đến 10 chiến thắng đó gặp những đối thủ ví dụ như là Brentford này toàn là mấy ông cứng cửa không Brighton này thua này đấy hòa Chelsea nói chung là cũng ờ, cũng cũng cũng không nói trước được à, bởi vì những cái đội bóng này nó nó gặp liver nó đá rất là hay và những đội bóng nó đang đá cũng khá là lên chân đó và à, nếu anh em để ý tính trên mọi đấu trường luôn thì họ đã à, à, thua 6 trên 7 trận vừa qua đấy không thắng 6 trên 7 trận vừa qua và thắng một hòa hai và thua 4 đấy tính luôn trên mọi đấu trường đấy và và à, với cái phong độ tệ hại như thế này thì rõ ràng uh, Liverpool khó có thể giữ lại được 3 điểm muốn muốn chi mà muốn nó thắng được Everton đó tuy nhiên thì trong bóng đá thì chúng ta chúng ta không nói trước được điều gì bởi vì trong cái cái dớp của uh, Everton thì gặp liver thì thường xuyên đấy thường xuyên họ cũng để thua thôi đó, cũng để thua à, ở mùa giải năm rồi thì thua 2 không đó thua trận lượt à, mùa giải trước nữa thường 4-1 đấy nhưng mà Everton thì cũng có những cái trận rất hay trước Liver đó nhưng mà cái trận đấu gần đây đó, ngày à, lượt đi thì Everton cũng đã cầm hòa được Liver rồi đó Everton mỗi khi gặp Liver đá rất là hay và hôm nay thì à, sau cái à, bên phía của Everton thì họ đang rất là hưng phấn sau khi hạ nóc à, knock out luôn Arsenal 1-0 trên sân nhà của mình và chiến thắng vừa qua em cũng thấy là đã giúp đội bóng à, áo xanh đấy, đội bóng Everton cắt đi chuỗi 10 trận liên tiếp chỉ toàn hòa và thua thôi trên một mặt trận và chắc chắn rồi hôm nay trên cái đà hưng phấn thì Everton sẽ mình tin là họ cũng sẽ gây được rất nhiều khó khăn cho Liver đó cho Liver ở trong uh, cái trận đấu này đó và anh em để ý là sau cái trận đấu này thì vào ngày 19 thì chính Liverpool cũng phải uh, uh, làm hành quân đến sân của Newcastle đấy một cái trận đấu cũng rất là khó khăn uh, rất là khó khăn cho uh, các cầu thủ Liverpool đó và anh em để ý là à, để xem cái lịch thi đấu à, cái lịch thi đấu của liver nó có à, còn à, những cái trận đấu nào hay không đấy sau trận trận đấu này thì chỉ à, chỉ tiếp Newcastle thôi anh em ở à, Newcastle à, và sau cái trận Newcastle này còn phải đá C1 này đấy hành quân đến, đến liver ngày 22 đấy thì thì à, cũng khá là khá là chua đó khá là chua còn xét về cái uh, cái phong độ của các cầu thủ ấy, thì rõ ràng các phong độ trên hàng công của Liverpool đang gặp vấn đề đặc biệt là trên số chủ lực Mohamed Salah trong khi đó tân binh 100 triệu bảng Darwin Nunez thì uh, chưa để lại được dấu ấn đó, không hiểu tại sao mà mua bán đi Sano Mane mà lại mua về Darwin Nunez là một cái dấu hỏi rất lớn một dấu hỏi rất lớn tới đây mình cũng chưa thể giải đáp được đó và Everton thì ờ, bước vào cái trận đấu này họ có sự trở lại của hàng loạt những cái Ờ, cầu thủ ví dụ là ờ, calvert lewin này, Michael Kin và Andros Townsend. Đấy, những cái quân bài này chắc chắn mang đến cái cái cái cái uh, cái sự chắc chắn và cũng như nhiều cái cái phương án tấn công uh, cho Everton hơn. Và nay thì đến với cái trận đấu này thì Everton uh, sử dụng cái sơ đồ thủ rồi, 541 rồi. Uh, ít nhất kiếm một điểm ở cái thời điểm hiện tại là hoàn toàn nằm trong tầm tay của Everton nếu như họ đã tốt giống như cái trận với Arsenal. Đó thì anh em thấy liver mà anh em thấy gặp những cái đội mà đá thủ thủ anh em đó, đá thủ thủ khó chịu á thì họ ờ, họ đá không có đường vào đấy ví dụ như trận trước đá với Wolverhampton Wolverton là sử dụng sơ đồ 402 nè khi về thủ là rất là đông cầu thủ đó khi phản công cũng rất là ok luôn đó thì thì uh, họ đã bị uh, gặp rất nhiều vấn đề đặc biệt á, nói tới cái uh, liver chúng ta cũng phải nói tới cái hàng thủ của liver ở thời điểm hiện tại thì vắng đi cái cái chân sút uh, ờ, Vigin Bandai đó chỉ viên hàng thủ uh, đá cặp với uh, đá cặp với các cầu thủ hiện tại ví dụ như là Yogomet hay là Zomatip thì chưa để lại được dấu ấn trong khi Chen Alexander Arnold ấy thì thì uh, tấn công uh, cũng như cái cái cái cái việc tấn công á, để để để chạy hai bên cánh anh em đó Chen Alexander Arnold đó, không còn giữ cái phong độ và liên tục chuyền sai và cũng như không có những cái tình huống đột phá để có bóng lên tuyến trên kết hợp với Mohamed Salah. Đấy. Trong cái đó cái tiền vệ trung tâm Stefan Bezitic này cũng chưa hoàn thành cái nhiệm vụ uh, giống như uh, giống như Fabinho. Đấy và hôm nay thì uh, Fabinho uh, cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân, không biết có Fabinho hay không. Đấy. Trong khi đó thì uh, nói chung là các cầu thủ này mà đá không tốt thì cái cái toàn cái hàng dự bị của họ cũng không bung được bởi vì sao anh em uh, Roberto Fabinho, Luis Diaz nè, Konate này hay là diogo Jota thì đó thì chấn thương hết rồi anh em biết trước ở những cái trận đấu trước hoặc là những cái mùa giải trước thì Mohamed Salah chấn thương đó thì vẫn còn có uh, uh, Roberto Firmino này đấy rồi Diego Jota à, hay là uh, Konate hay là Luis Diaz còn cái đảm nhiệm được có thể đá được và Ờ, những ở cái mùa giải trước Liver mà đạt được cái thứ hạng cao là cũng phụ thuộc vào những cái cầu thủ này để cái quân bài dự bị của Liver nó có chiều sâu và nó chất lượng nhưng mà năm nay thì à, những cái quân bài dự bị nó nó nó nó chấn thương rất là nhiều lần nếu mà cái bế tắc bế tắc thì không có những cái phương án thay thế đó không có phương án thay thế thì thực sự là rất là khó ờ, để cho Liver muốn thay đổi cục diện trận đấu và học nhiên xoay cái bài à, xây cái bài à, tấn công bởi vì có những cái ông này không à, đá đấm gì nữa anh em nó nó nó không có gì lạ nữa còn trong khi đó những ông thân sự bị chấn thương hết rồi thì làm gì mà có những cái bài vỡ để chơi được trong khi đó bên phía Everton à, quay trở lại rất nhiều những cái cầu thủ như Michael Keane hay là Andros Townsend là, là cái Billy Win thì đảm bảo ở nhiều cái miếng mảng miếng hơn ở thời điểm hiện tại đó cho nên à, đầu tư vào liver trong cái hoàn cảnh này cũng thấy rất là khó à, rất là khó ở thời điểm hiện tại à, cho dù cái mức kèo à, mức kèo cũng không chấp quá cao đó, không chấp quá cao thì cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại thì nhà cái đang để cho liver ở liver chấp một đó ờ, và anh em thấy rõ ràng liver không phải là sự lựa chọn an toàn khi ờ, sáu bảy trên tám trận vừa qua đó đều thua kèo và anh em thấy là bao gồm cả ba trận sân nhà gần đây luôn đó ở bên phía đối diện thì Everton và ngoài việc họ vừa thắng kèo trước Arsenal ở ờ, và còn lại thì họ đã bất bại theo kèo châu Á 5 trên 6 trận gần nhất rồi ở khi đối đầu với Liver rõ ràng đây là một cái tỷ lệ mà anh em có thể tham khảo được khi anh em uh, có thể chơi cái kèo chấp này nếu nếu như nếu như anh em mà à, mà kết liver ở thời điểm hiện tại thì anh em nên đợi kèo hạ xuống chúng ta hãy vào đó nên đợi kèo hạ xuống cho ta hãy vào nếu vào trận mà cái tỷ lệ kèo nó tăng lên một trái 25 đấy hoặc là một trái rưỡi thì nó có thể sẵn sàng nằm liver bởi vì nó chắc chắn nó sẽ có một cái đột biến gì đó cho nên à, kèo nó mới đẩy cao lên còn nếu anh em nằm liver tầm khoảng 15 phút chắc chắn kèo nó hạ xuống còn 3 phần tư hoặc là nửa trái thì anh em nào vào liver luôn đó, anh em vào liver luôn nhưng một điều lưu ý là nếu anh em vào liver thì anh em mình thấy là chỉ có từ hòa cho tới thắng từ hòa cho tới xin lỗi từ hòa cho tới thua mà thôi để từ hòa nếu mà anh em vào chấp một thì nếu mà thắng hai không đó thì anh em mới ăn đó lỡ mở hòa một một thì anh em đi bụi luôn thì anh em nên lót cái dằn cho mình cái vị tỷ số một điều nữa cho chắc một điều nữa cho chắc đó nếu mà anh em chấp một anh em dằn một điều đó một điều đó thì thì ờ, thì thì anh em mới có cái cửa thắng đó còn cái kèo tài xỉu thì sao mình phân tích cho anh em để cho anh em có thể lựa chọn được thì mình mình thì mình có trang mình chưa có mình chưa có đầu tư được đó, mình chưa có đầu tư được đó cái kèo à, tài xỉu thì mình nói với anh em rồi à, dù sở hữu một cái à, dàn những cái chân sút chất lượng trên hàng công ở như anh em thấy là trong ba trận đối đầu vừa qua giữa hai đội đều không chạm mốc ba bàn đó toàn là mà toàn là hai không hoặc là không không hoặc là uh, một điều rồi này kia không đấy cho anh em xem lại cái cái thống kê đây đấy trong ba trận gần nhất gặp nhau thì uh, toàn là không chạm mốc ba bàn hai trận gần đây thôi đấy hai trận gần đây đó trong tính luôn là anh em để ý là trong trong trong bốn trận gần đây thì toàn là uh, về xỉu thôi và có một trận liver thắng 4-1 thôi ở mùa giải năm 2021 đấy uh, và anh em để ý uh, để ý là trong sân nhà những cái trận sân nhà gần đây thì Liverpool à, cũng không để lại à, à, một cái bộ mặt giống như mùa giải năm ngoái khi hàng công của họ thì đấu chật vật đấy thì đấu chật vật đó trong khi Everton thì anh biết rồi cái thành tích sân khách của họ thì uh, chúng ta không cần phải bàn cãi rồi nhưng cái hàng phòng ngự của Everton với sau tên anh em để ý cái bộ bóng này thì đấu rất là chặt chẽ và kỷ luật và đặc biệt là anh em đánh cái kèo mà mình thấy khá là ok trong trận đấu này mình rất là kết luôn đó là anh em nằm Everton chấp thẻ đấy nằm Everton chấp thẻ bởi vì cái ông Michael Keane này đấy hoặc là Clay Green này, những cái ông này đó, à, hoặc là cái hàng thủ uh, của họ uh, à, Connor Kaby này hay là Tagoski này những cầu thủ này đã rất là gắn <laughs> rất là gắn luôn thì chắc chắn đó, anh em đi cái kèo thẻ cho Everton chấp thẻ là mình thấy khá là ok hoặc là anh em có thể đi về cái kèo tài thẻ cũng được đó còn kèo gốc thì anh em cứ mạnh dạng nói thẳng luôn anh em cứ mạnh dạng nằm Liverpool chấp gốc bởi vì khi mà Everton nó thủ thì nó sẽ lui về rất đông quân số bên phần sân nhà thì chắc chắn ở nơi hàng từ vệ trung tâm đặc biệt là trước cầu môn này rất là đông cho nên nó phải sẽ về hai cái nách hai bên này thì khả năng à, bóng nó nổ về góc rất là nhiều để cho anh em có thể nằm tại góc hoặc là anh em đi liver chấp góc mình thấy cũng khá là ổn trong cái kèo đấu này đó có lẽ cái kèo tài xỉu á, thì anh em thấy là trận đấu này mình thấy là nếu mà đánh kèo tài xỉu thì rất là khó đó mình không kết cái kèo này kèo tài này cho lắm đấy bởi vì trong cái lịch thi đấu dày đặc như này mà phong độ của họ không thực sự tốt trong khi Everton nó lại à, nó lại tìm kiếm trận này chắc chắn nó sẽ tìm kiếm mỗi trận hòa ở à, trận trận hòa cho nên à, cho nên mình không kết cái kèo tài này à, mình không kết cái kèo tài này mình chỉ à, mình chỉ à, kết cái kèo xỉu hơn thôi à, tuy nhiên thì à, gần tới giờ lăng có đội hình và xem thế trận như thế nào thì vào trong ra chơi thì mới ok nhất chúng ta mới biết kèo tài hay xỉu đó và vào xem thế trận nó đá thì mình sẽ lên kèo nó trực tiếp nó sẽ ok hơn đấy sẽ ok hơn còn đâu à, còn đâu à, kèo của mình à, là một cái kèo thoáng ở kèo thoáng mình vẫn kết thằng Everton được chấp hơn đó còn lại thì tùy anh em anh em đi kèo nào thì tùy anh em còn khi gần tới Vũng Lăng có đội hình mình sẽ chốt lại cái mã kèo này một lần nữa đó để cho anh em cho anh em vào trong nhóm anh em chơi thì sẽ ổn định hơn Ok thì video phân tích và nhận định về cái trận đấu giữa Liverpool và cũng như Everton của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Và nếu thấy hay anh em nhớ để lại cho mình cái bình luận bên dưới liver có tiếp tục à, để thể hiện một cái bộ mặt nhạt nhòa nữa hay không hay là họ uh, lấy lại được cái niềm tin từ người hâm mộ bằng cái trận thắng và tỷ số là bao nhiêu anh em bình luận ở bên dưới để mình có động lực mình lên tiếp những những video chất lượng hơn ok xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau